giá cả của nó cực kỳ rẻ nó chỉ một vài triệu thôi rất là rẻ và khi lấy hàng ở bên mình á anh em mua bộ kính mình sẽ tặng kèm cho anh từ cho anh em từ 10 bộ bài cho đến 20 bộ tùy theo cái thiện chí của anh em còn tất cả các mẫu bài trên thị trường mình đều có nha đó đầu tiên là cái thứ nhất là giá cả rẻ cái thứ hai ưu điểm của nó là mình không cần phải có kỹ thuật tay ngang anh em mua kính về là đeo vô là đánh được anh em không cần phải tập luyện không mất thời gian của anh em thì à, một bộ kính đầy đủ của nó thì anh em có thể thấy nè ở bên trong cái hộp gỗ này nó sẽ gồm có hai cái lọ thủy tinh đây hai lọ thủy tinh nha bên trong hai cái lọ này nó sẽ là dung dịch để ngâm bảo quản hai cái con len ở trong là hai cái con len để mình áp trực tiếp vô trong mắt của mình còn đây là cái dung dịch để bảo quản chai này còn đây là những cái phụ kiện những cái gấp những cái kẹp để mình gấp lôi kính ra cho dễ thôi những cái này thì không cần thiết đâu quan trọng nhất là hai cái này thôi thì đi chơi cái quan trọng anh em cần chuẩn bị cho mình là đầu tiên vô sòng anh em phải tìm cách thả bài của mình vô bài của mình thì anh em phải thả vô thì mới chơi được nha còn bộ bài thì anh em cứ yên tâm nè bài thì anh em thấy là màu sắc hình ảnh nó giống thật 100% so với bộ bài chợ bài thì mình bao cho anh em không có tan kiểm tra bóc xé thoải mái nhìn bằng mắt thường không thể nào mà phát hiện được đây là một bài bộ bài kính áp tròng cho nên cái vấn đề tan tích thì anh em cứ yên tâm còn đi chơi cái thứ hai chuẩn bị cho mình một cái chén cái chén để chi để mình đổ hai cái lọ này ra nè cái chén hay cái ly gì cũng được miễn là sạch là được thì khi mà sử dụng những cái này thì anh em lưu ý nha chân tay cho nó vệ sinh xíu sạch xíu đeo nó không có bị cộm mắt đau mắt mình bảo đảm với anh em tất cả những cái dòng kính áp tròng bên mình đeo vô không cộm mắt không đau mắt đau mắt lên đổi cho anh em hai bộ đó chế nó ra chế nó ra thì ở bên trong cái uh, dung dịch này nó sẽ có hai cái con len nè hai con len màu tím nè thì anh em thấy nè ở trên cái hộp nó có in nè dày độ dày của nó chỉ 0,06 mm cho nên khi mà mình đeo vô thì về cái vấn đề mà tan tích thì người ta có kiểm tra mắt của anh em banh con mắt của anh em ra cũng không thể nào mà phát hiện được nha cho nên cái vấn đề mà bị người ta nhìn thấy là không bao giờ xảy ra còn cách đeo nè thì anh em ờ, gấp nó ra chải nó lên tay thì khi mà chảy lên tay thì cái hiệu ứng nó có không khí vô thì nó sẽ thành một cái vòm như vậy đó thì anh em chỉ cần lấy cái đầu ngón tay mình dít nó lên là nó thành về là mình áp vô mắt thôi rất là dễ cái cách đeo thì chỉ trong vòng 30 giây là đeo được cái cách sử dụng thì mình sẽ hướng dẫn sau khi mà anh em mua hàng còn à, bây giờ mình sẽ test cho anh em coi cho anh em nhìn thấy được những cái hình ảnh khi mà mình đeo kính vô thì anh em sẽ thấy được những cái gì những cái con bài này màu sắc của nó sẽ như thế nào thì mình sẽ lựa từ à, con xì cho đến con già rồi mình quay qua camera cho anh em coi nha năm nè sáu nè thì mỗi con bài nó sẽ in một cái số ở đằng sau rất là dễ đây nè cho anh em coi từ một con xì đến con chín này còn tất cả những kia nó cũng tương tự vậy thôi nhưng mà mình làm vậy đỡ mất thời gian của anh em thì đây là cái kính thử đây mình chuẩn bị sẵn một cái kính thử để mình áp vô camera nè để cho anh em thấy được cái hiệu ứng màu còn khi mà đi chơi thì đeo cái này nó sẽ rõ hơn rất là nhiều nha tại vì cái đó nó chỉ dày 0,06 mm thôi còn cái này nó dày tới một phân là cho nên nó sẽ bị mờ hơn đây nè đây là cái lá bài bình thường khi mà mình chưa gắn kính nè anh em nhìn thấy nè không có đặc điểm gì lạ hết nhưng mà khi gắn kính vô nè đây chữ A rõ ràng chữ A luôn bỏ kính ra nè đấy mất bỏ vô lại nè chữ A rõ ràng chưa đây là con xì ký hiệu của nó là sẽ là chữ A đây là con hai nè con heo thì anh em thấy số 2 bỏ kính ra nè đấy gắn cho lại nè nổi lên số 2 rõ ràng đây là con ba nè con ba thì nó vẽ nguyên cái số 3 luôn con 4 thì nó vẽ cái số 4 con 5 thì vẽ số 5 con 6 thì vẽ số 6 con 7 thì nó vẽ số 7 nói chung là ở ngoài đây nè số sau đằng sau nó vẽ vậy nhưng mà bự hơn thôi thì đây là cái loại bài này là cái loại bài đầu lưng bài này là một loại bài đặc biệt dành riêng cho những anh em nào mà đánh ấp chồng mà đánh xì dách xì vé thì anh em có thể nhìn cái bộ bài này nó đặc biệt nó sẽ hỗ trợ luôn cho anh em là nó in ở trên cái lưng này rồi nhưng mà nó vẽ thêm cái số mini số rất là nhỏ trên cái đầu trắng trắng này luôn nè để những anh em mà chơi xì dách đó khi mà mình kéo bài ra tí xíu vậy thôi mình cũng thấy được đây xì nè con đầm nè tại vì cái số này nó in rất là nhỏ mình bỏ lên camera thì anh em không thấy được cho nên mình đeo mình đọc cho anh em cùng nghe còn khi nào anh em mua hàng thì lên trên này mình sẽ cho anh em thử trực tiếp anh em sẽ biết được cái hình ảnh màu sắc nó rõ như thế nào rất là rõ con tám nè con đầm con hai lú một xíu ra thôi nha con 10 thấy được cả chất cả con đó thì đây là những cái bộ kính áp tròng để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài anh em lấy kính về có thể áp dụng chơi được tất cả các môn bài đánh liên cũng được cào cũng được ba cây cũng được nói chung mình chơi như chơi bài ngửa thì đường nào thua được đó thì anh em nào có nhu cầu lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 0909 704 số 4 mình ở bến xe miền đông sài gòn quận bình thạnh anh em lấy hàng ở gần thì cứ lên tận nơi test hàng thoải mái cảm thấy cái hàng nó ok đúng như quảng cáo giá cả hợp lý thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ ship hàng giao hàng về tận nhà cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha